con xin được lạc Nam ta nơi nó pha là đạp âm hồn Đạp rôn rôn Đến nó con ra ổ bay cry Làm nồng lạc đạp luôn trai Hãy xin cười sự ruột một đuông